à, Rinnai tới Paloma bếp hiệu là Paloma model của nó là N86B đây là nội thất của bếp đây bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để xem ngoại thất và test những cái tính năng của nó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 và nó cũng có cái lò nướng rất là tiện lợi các bạn có thể nướng được mọi thứ nhưng mà các bạn phải cắt mỏng ra vì cái độ hở giữa vỉ nướng này nè với cái mặt trên của bếp nó chỉ khoảng 5 phân thôi nên các bạn phải cắt mỏng ra khi mình nướng thì mình cắt mỏng đồ nướng nêm nếm đồ nướng bật bếp lên là sử dụng chứ không như cách nướng truyền thống các bạn nướng là phải đốt lửa than rất là lâu rồi trong khi nướng lại có khói bụi rất là bất tiện